Bạn sẽ không tin vào tay mình Hãy thưởng thức những bản hòa âm sống động từ 16 âm sắc kỳ diệu Samsung N620 Mắt thấy, tai nghe Samsung